Kính chào quý anh chị, ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho các anh chị một cái căn nhà 5 x 20 nằm trong khu đô thị 5 sao, một trệt 3 lầu, hướng chính nam. 4 phòng ngủ, 4 nhà vệ sinh trong phòng ngủ luôn, đã có sổ hồng riêng, Đây là con đường trước cổng của dự án các chị, một cái con đường rộng 50 m các chị. Dự án này cách chợ Bình Chánh khoảng 2 cây. Đây là cổng của dự án, cổng ờ, phía sau của dự án các chị. Đây là khu đô thị sinh thái 5 sao Five Star Eco City. Khu đô thị này ờ, có tổng diện tích là 220 hecta và đây là một cái giai đoạn đầu của dự án các chị. 39 hectare đây thì có khu ờ, vui chơi giải trí, đá banh, sân tennis, sân golf, hồ ờ, sen rất là đẹp luôn các chị. Đường xá được quy hoạch rất là bài bản. Đây là con đường trước căn nhà của chúng ta. Có lòng đường là 10m là đường mỗi bên là 3m. Một cái khu đô thị được quy hoạch rất là bài bản bao gồm shop house, trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học đều có ở trong này luôn các chị Hiện tại thì đây là giai đoạn, giai đoạn đầu của dự án với 39 hecta và có những cái kiểu nhà phố được xây theo kiểu quy hoạch bài bản luôn. Mặt trước của căn nhà, một trệt ba lầu được ờ, đúc bê tông hết luôn từ A tới Z luôn các chị đây là mặt trước của căn nhà căn nhà này vừa hoàn thành trong ngày hôm nay và hôm nay em sẽ giới thiệu cái căn nhà này cho đến cho các anh chị nha bên em thì có đủ hướng luôn hướng đông hướng tây hướng nam hướng bắc đều có nhà nếu các anh chị có nhu cầu hướng nào thì hãy liên hệ bên em sẽ à, dành cho những anh chị có hướng phù hợp với tuổi của các anh chị nếu các anh chị ờ, cần nha lề đường trước nhà là 3 mét ở đằng trước thì chúng ta có một sân khoảng 3 mét các anh chị và có cái cổng rào khá là đẹp ở đây thì khá là an ninh có bảo vệ trực 24 trên 24 luôn hiện tại thì à, không có thu phí dịch vụ trong này các anh chị nha căn nhà này thì à, đã có sổ hồng riêng cách chợ Bình Chánh khoảng 2 cây các anh chị nằm trong một cái khu đô thị được quy hoạch rất là bài bản kiểu nhà này là một cái kiểu nhà phố được à, xây sát nhau và tất cả những căn nhà ở đây đều phải à, xây theo chuẩn quy hoạch đồng bộ chính vì thế đây là một cái khu à, rất là hứa hẹn về tương lai nó không bị lôm nhôm như những cái khu đô thị à, bên ngoài và khu này có thể nói là kiểu mẫu của Phú Mỹ Hưng quận 7 nhà này thì cách chợ Bình Chánh khoảng 2 cây đi theo trục đường Đinh Đức Thiện Nguyễn Văn Linh quốc lộ 1A đều được sân trước nhà chúng ta là 3 mét đây là những cái hàng rào khá là đẹp các anh chị xe hơi thì lùi vào vô tư luôn ở đường trước nhà thì bao rộng luôn các chị đường chạy nhựa căn nhà này là hướng nam chúng ta ra shop house chỉ vài chục mét thôi đây em sẽ quay tổng thể cái à, gian phòng à, khách và phòng bếp cho các anh chị xem diện tích của căn nhà là ngang 5 mét dài 20m, sổ hồng riêng đã có và có thể sang tên trong ngày luôn cho các anh chị. Nhà của chúng ta được thiết kế gồm à, một trệt, một hai lầu và một cái áp mái ở trên. Có 4 phòng ngủ mỗi tầng, mỗi tầng có hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh bên trong phòng ngủ luôn. đường trước nhà khá là rộng rãi thoáng đãng và ở đây thì à, những cái căn nhà được xây mới rất là nhiều luôn đây là một khu đang phát triển rất là nhanh nếu các anh chị có thể mua đầu tư thì à, giai đoạn này khá là tốt rồi có sổ rồi và là giai đoạn đầu của dự án ở sân trước nhà thì chúng ta có một cái lớp gạch à, nhám nha ta sẽ đi vào phòng khách phòng khách khá là rộng có chiều dài khoảng tầm 4 mét la phong thì à, được làm màu trắng và kết hợp với cái đèn led màu xanh màu trắng hai bên thì có dán à, chanh ở đây có cái điều khiển của à, cửa cuốn này cái gì và toàn bộ điện ở đây đây chúng ta có một lớp cửa kính cường lực nhôm sinh pha và một lớp cửa cuốn có nút bấm điều khiển có thể điều khiển từ xa nữa các anh chị phòng khách khá là rộng và khá là sang chảnh luôn những cái bức tranh này các anh chị có thể lựa chọn à, những cái bức tranh khác nếu các anh chị không thích mình có thể đổi đây là những cái bức tranh 3D đây là khu vực của nhà bếp nhà bếp này đủ để chúng ta kê một cái bàn ăn ở đây tủ bếp trên và tủ bếp dưới là bằng ván ép chống thấm nước đây là view từ nhà bếp nhìn ra phòng khách. Đây nhà bếp mình có tủ trên và tủ dưới, có những cái ngăn tủ à, để mình à, có thể chia ra đựng chén bát. Nền gạch à, bóng kính. Bên tay trái sau nhà bếp sẽ có một nhà vệ sinh cho tầng trệt Nhà vệ sinh này thì được lát gạch từ dưới lên trên luôn. Ở dưới là gạch nhám chống trơn trượt. Những cái bồn vệ sinh là nguyên khối bằng à, inox. Ở đây là một cái cửa ra sân sau ha. Sân sau thì chúng ta cũng làm bằng những cái gạch để à, chống trơn trượt. Sân này thì mình có thể à, là giếng trời và sân phơi luôn đằng sau này mình có những cái cửa sổ ở phòng ngủ hướng ra đằng sau một cái căn nhà rất là rộng chiều à, dài là 20m chiều ngang 5m view khá là đẹp luôn các chị nha ở bên tay trái bên tay phải sẽ có một cái cửa nhỏ cầu thang của chúng ta đi ở đây cũng khá là thoải mái luôn cầu thang của chúng ta khoảng 1m2 tay vịn là bằng à, gỗ và kính cường lực Nhà của chúng ta nằm ở trong khu à, đô thị sinh thái 5 sao, cách chợ Bình Chánh khoảng 2 cây số đi theo đường Đinh Đức Thiện, quốc lộ 1A, Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt. Về Bình Tân à, mất khoảng 15 phút anh chị nha. Ở giữa cầu thang sẽ có một cái giếng trời làm bằng kính sẽ cho nắng mặt trời lọt vào nhà suốt từ dưới lên trên luôn đây là phòng ngủ đầu tiên của tầng 1 nhà vệ sinh ở trong phòng luôn nha các anh chị nhà vệ sinh trong phòng khá là tiện lợi cho chúng ta rất nhiều người à, thích có cái nhà vệ sinh ở trong phòng ngủ cửa sổ này à, là cửa sổ ở phía sau căn nhà gồm hai cánh cửa sổ view ờ, rất là đẹp luôn khu này là khu sinh thái cây xanh rất là nhiều diện tích ờ, tổng khu là 220 ha sau này chúng ta sẽ có rất là nhiều các tiện ích như là shop house đang xây dựng và đang hoàn thành luôn chuẩn bị đưa vào hoạt động khu ờ, vui chơi giải trí công viên sân tennis sân đá banh đây là phòng ngủ thứ hai phòng ngủ này à, có đặc biệt là nhà vệ sinh thì có một cái bồn tắm khá là rộng luôn đó bồn tắm này mình có thể ngâm mình trong nước thư giãn đây chúng ta sẽ có cái rèm nữa phòng ngủ khá là rộng ở đây mỗi tầng được thiết kế hai phòng ngủ và đều có nhà vệ sinh ở bên trong phòng ngủ luôn. Ở đây thì chúng ta sẽ có cửa sổ ra đằng trước. Tầng 1 chúng ta sẽ không ra ban công ha. Tầng 1 sẽ không có ban công. Tầng 2 chúng ta sẽ có ban công ra đằng trước để ngắm cảnh, ngắm gió. Đó, chúng ta có một cái phòng à, vệ sinh khá là lớn luôn nhà vệ sinh phòng tắm khá lớn có bồn vệ sinh luôn bồn à, tắm luôn mấy chị ở chỗ cầu thang này khoảng không gian cũng khá là lớn luôn ngoài ra thì à, các anh chị có nhu cầu về những cái lô đất trong này thì bên em cũng có lô đất diện tích 5 x 20, 6 20, 8 20, 10 20, lô thường hay lô góc đều có. Và tất cả những cái lô đất này đã có sổ hồng riêng. Đây là nhà phòng ngủ thứ hai trên tầng 2 của căn nhà. Nhà vệ sinh trong phòng ngủ luôn, giống như tầng 1 nha. Ở tầng 2 thì à, có hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh luôn tất cả các phòng ngủ ở đây đều có cửa sổ rất là thoáng luôn một cái khu đô thị à, sinh thái căn này là hướng nam ngoài ra nếu các anh chị có nhu cầu về hướng bắc hay hướng à, đông hướng tây bên em đều có hết luôn phòng ngủ này thì đi sẵn dây chờ ống đồng máy lạnh đây khoảng à, không ở giữa cầu thang này khá là rộng khoảng tầm hơn 2 mét luôn đây là phòng ngủ thứ tư nhà vệ sinh cũng ở bên trong tuy nhiên nhà vệ sinh này thì không có bồn tắm các chị Đó. ở dưới tầng 1 à, thì chúng ta có cái bồn tắm khá là rộng luôn tất cả phòng ngủ ở đây đều có nhà vệ sinh trong trong phòng ngủ luôn cái đèn kiểu khá là đẹp luôn trong à, phòng ngủ nha tất cả các phòng đều có luôn đây mình sẽ có cửa sổ đi ra ngoài ban công này ban công này à, có chiều rộng khoảng một mét rưỡi view rất là đẹp đằng trước của chúng ta là khu shop house anh chị đang xây dựng đang hoàn thiện luôn và đây là những căn nhà bên em cũng đang xây dựng luôn hướng đông hướng tây đều có luôn đây thì à, buổi chiều chúng ta có thể đạp xe vòng vòng này khá là thích luôn nha không có nhiều xe cộ đi lại rất là yên tĩnh một cái khu à, có thể nói là thiên về nghỉ dưỡng Tuy nhiên nó cách uh, thành phố cũng không xa các chị mình đi lên Bến Thành khoảng 23 phút và có một cái đường cao tốc kế bên dự án chúng ta có thể thông xe về à, hướng à, miền Đông quận Thủ Đức đó, về sân bay Long Thành sau này cũng khá là gần đây là cái giếng trời nằm ở giữa cầu thang này khá là rộng luôn ánh sáng có thể lọt từ trên xuống dưới luôn Khoảng không ở giữa cầu thang khá là rộng cho chúng ta có thể ngồi uống nước. Đây là tầng áp mái các chị. Tầng áp mái này thì à, được chia ra sân trước và sân sau. Đây là cái khoảng giữa chúng ta có thể để à, máy giặt cũng được này. khoảng sân trước lát nữa chúng ta sẽ tham quan có một cái phòng thờ ở đó luôn đây là sân sau sân sau này à, rộng có chiều rộng à, khoảng 5m nhân với lại 4m 20m vuông khá là thoải mái cho chúng ta có thể trồng cây hoặc à, tập yoga tập thể dục ở trên này view rất là đẹp luôn rất thoáng luôn ngoài ra chúng ta có thể tổ chức những cái tiệc barbecue đây có một cái cầu thang đi lên mái nhà luôn các chị ở trên mái nhà thì chúng ta đổ thật hết luôn đó, đổ bê tông luôn ở trên mái nhà này chúng ta có bồn nước và những à, cái máy à, nóng của máy lạnh sẽ đặt ở trên này luôn đó, chúng ta có những cái dây đồng ở đây thì à, đã được chống thấm khá là kỹ luôn đây là view ra shop house khu trung tâm thương mại và đây là những cái nhà bên em đang xây dựng luôn các anh chị có nhu cầu nhà nào bên em cũng có hướng nào cũng có luôn trong này bên em xây dựng tới ờ, gần 30 căn nhà à, nếu các anh chị có nhu cầu thì ờ, cứ liên hệ bên em sẽ đáp ứng những căn đang xây hoặc chuẩn bị à, xây có thể xây theo ý, ý kiến uh, theo thiết kế của anh chị luôn bồn nước này là 1.500 lít anh chị view rất là đẹp luôn sân sau này rộng khoảng 20 mét nha tha hồ chúng ta có thể ờ, trồng cây tập thể dục làm barbecue ok bây giờ chúng ta sẽ xuống và ra sân trước này Nhà của chúng ta là đã có sồn riêng ha, diện tích ngang 5m, dài 20m, một trệt, hai lầu và một tầng áp mái ha và cách chợ Bình Chánh khoảng 2 cây về Bình Tân khoảng 15 phút về Bến Thành khoảng 23 phút về các quận 5 quận 6 theo đường Võ Văn Kiệt đều rất thuận lợi nha đây là cái khoảng à, không chúng ta có thể làm à, phòng thờ có sẵn dây điện này chúng ta có thể làm à, phòng thờ nếu chúng ta muốn đây là cái sân trước của chúng ta có chiều ờ, dài khoảng 3 mét đây view rất là đẹp luôn căn này thì em quay vào buổi chiều hướng Nam Đó. có những căn hướng Đông hướng Tây hướng Nam hướng Bắc bên em đều có hết khoảng 30 căn bên em đang xây dựng trong này các anh chị có nhu cầu căn nào thì cứ liên hệ ha. hướng nào cũng có luôn và giá ở đây thì à, trên 3 tỷ có ngân hàng hỗ trợ tới 70% tùy căn ha. có căn 4 à, mét rưỡi dài 25 mét 520 vân vân các anh chị nhớ đăng ký kênh nha để mình theo dõi những cái video tiếp theo em sẽ up lên kênh này thường xuyên lắm và hy vọng các anh chị sẽ có nhiều thông tin hơn Vừa rồi chúng ta review xong cái căn nhà có diện tích ngang 5 chà 20 hướng Nam nằm trong khu đô thị 5 sao, một trệt, hai lầu, cộng áp mái, tất cả những cái phòng ngủ ở đây đều có nhà vệ sinh. Mỗi phòng, mỗi tầng là 4 à, phòng ngủ anh chị. Đó, tổng cộng là 4 phòng ngủ. và ngoài ra bên em cũng có những lô đất nếu các anh chị có nhu cầu hãy đăng ký kênh để mình theo dõi tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại.